Cô gái này đang hốt hoảng chạy trốn khỏi ngôi nhà của chính mình, đôi tay cô dính đầy máu, chân trần đập cửa nhà hàng xóm nhờ trợ giúp. Trong quá trình cô bỏ chạy, cảnh sát cũng không ngừng truy lùng tam tích của cô. Cuối cùng cô gái ấy cũng trốn thoát thành công và bắt đầu sống một cuộc sống bình yên ở một thị trấn ven biển. Nhưng một viên cảnh sát vẫn không tha cho cô. Vậy cô gái này đã làm gì khiến gã cảnh sát phải truy tìm không tha như vậy? Mang đến câu trả lời cho bạn thông qua bộ phim này nhé. Ketty là một hành khách vừa xuống xe sau một chuyến đi dài, cô đã quyết định sẽ không đi đến điểm cuối cùng của tuyến xe. Thay vào đó cô dừng chân ngay tại điểm nghỉ ngơi giữa chặng ở phía bắc California. Đây là một thị trấn giáp biển, cuộc sống khá sôi động nhưng cũng không kém phần thoải mái. Không ai ở thị trấn này biết Ketty vừa trải qua một cuộc trốn chạy đầy nguy hiểm. Cô nàng dự định sẽ ở lại nơi này một thời gian. Không chần chừ, Ketty đã thành công xin làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê. Bà chủ tốt bụng hướng dẫn cô làm quen với công việc ở quán. Đồng thời, cô cũng tìm được cho mình một nơi ở nằm ngoài rìa thị trấn. Ngôi nhà tuy không quá hiện đại nhưng lại nằm riêng biệt trong một khu rừng. Bên cạnh đó khoảng cách với căn nhà khác cũng rất xa. Đêm đến, Kết tí vẫn thường xuyên mơ thấy những ám ảnh trong quá khứ. Cô giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra là chưa đóng cửa sổ nên vội vàng chạy tới kéo xuống. Kết tí lại được phen hú vía khi chân cô lọt thỏm xuống sàn nhà. Hóa ra là do ngôi nhà cũ quá rồi, sàn gỗ đã bị cô dẫm thủng mất tiêu. Kết tí quyết định sẽ sửa sang lại ngôi nhà. Cô đến quán tạp hóa duy nhất trong trấn để mua sắm đồ dùng và màu sơn. Đến lúc thanh toán, Kết tí nhìn thấy một cô bé rất dễ thương là con gái chủ quán. Cô bé tên Lacey và gợi ý nên sơn màu vàng mặt trời cho sàn bếp của Kitty. Trong khi chờ Lacey đi lấy mẫu màu sơn, cô gặp được chủ quán là một anh chàng khá điển trai. Anh bước đến tính tiền cho Ketty. Hai người nói chuyện được xăm ba câu thì Lacey quay trở lại. Đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của Ketty với gia đình này. Thời gian trôi qua, cô cũng dần quen với công việc phục vụ, trừ việc có chút lo lắng khi có cảnh sát bước vào quán. Có lẽ là do cô sợ bị phát hiện thân phận chăng. Một hôm khi tan ca trở về nhà, Ketty thấy một cô gái lạ mặt đang ngó nghiêng trước cửa sổ. Thì ra đấy là Jo, cô hàng xóm ở cuối con đường. Jo là một cô nàng nhiệt tình và cũng thích sống tại một nơi yên tĩnh như Ketty. Hai người chính thức làm quen với nhau. Không lâu sau, Joe đã trở thành một người bạn thân của Kitty ở thị trấn này. Tại nơi ở trước kia của Kitty, cảnh sát vẫn đang tìm mọi cách điều tra. Anh ta đã phát hiện ra chuyến xe Kitty rời đi thông qua camera, đồng thời, cảnh sát còn tra hỏi thông tin ở các khu vực lân cận, nhưng câu trả lời anh ta nhận được rằng bà không biết Kitty là ai cả. Vụ điều tra lại rơi vào bế tắc. Ở phía bên này, Kitty biết được anh chàng ở hàng tạp hóa Alex đã quá vợ từ lâu. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người vợ mà anh yêu thương nhất, hiện anh chỉ có một mình, đồng thời chăm sóc hai đứa con bé bỏng Lacey và John thật là đáng thương, dù sao thì Kitty cũng yêu quý trẻ con. Mỗi khi gặp Lacey, cô luôn dừng lại trò chuyện vài câu với con bé. Lacey cũng rất quý mến người dì xinh đẹp dịu dàng này. Một hôm, Alex thông báo với Kitty rằng loại sơn mà cô muốn đã có hàng. Khi anh ngỏ ý muốn giúp đỡ và chờ cô cùng hai hộp sơn về, nhưng Kitty đã từ chối và nghĩ rằng mình có thể tự xách chúng về nhà. Nhưng Kitty đã đánh giá thấp sức nặng của hai hộp sơn đó rồi. Sau vài bước đi, cô nhanh chóng nhận ra sự bất lực của bản thân, đành quay lại nhờ Alex giúp đỡ. Anh cũng rất vui vẻ lái xe đưa cô về nhà rồi còn chu đáo mua thêm cho kết tìm một vài dụng cụ cần thiết khi sơn sàn. Những tưởng mối quan hệ của hai người có thể tốt đẹp lên từ đây, nhưng không hề. Hôm sau, Ketty nhìn thấy một chiếc xe đạp dựng cạnh nhà. Cô dắt chiếc xe đến trước mặt Alex và hỏi rằng có phải xe của anh không. Alex nói rằng cô cứ thoải mái sử dụng vì chiếc xe này anh cũng không dùng đến. Nhưng Ketty không vui vì nửa đêm có người mò đến nhà cô ấy. Hơn nữa cô cũng không muốn mắc nợ Alex nên đã từ chối. Khi kể chuyện này cho Joe, cô nàng cho rằng Ketty đã phản ứng hơi quá đáng, bởi người dân ở đây họ thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, chuyện cho mượn đồ đạc gì đó là hết sức bình thường. Nghe lời khuyên nhủ của Joe, Kitty nhận ra rằng mình đã cư xử thật tệ với Alex, vì vậy, hôm sau cô đã đến quán tạp hóa và xin lỗi anh, nhưng Alex có vẻ không mặn mà với lời xin lỗi của Kitty. Bầu không khí giữa hai người trở lên gượng gạo, Kitty đi lòng vòng ở quán xem đồ. Bất chợt, cậu con trai John của Alex bị ngã xuống biển, cô sợ hãi hét toáng lên chạy vội ra ngoài. Alex lúc này cũng phát hiện ra lao nhanh xuống biển cứu John, còn Kitty thì bước đến an ủi Lacey đang run rẩy lo sợ. Không lâu sau, hai cha con an toàn lên bờ. Quả thực, mối quan hệ giữa Alex và John không được hòa thuận. Khi được cứu lên bờ, cậu nhóc với vẻ mặt bực bội đẩy Alex ra rồi rời đi. Người đàn ông bất lực với con trai, nhưng khi nhìn con gái nhỏ đang được Ketty chăm sóc cũng nguôi ngoai phần nào. Và cứ thế Alex và Ketty đã giảng hòa với nhau. Tình cảm giữa hai người họ tiến triển rất nhanh. Alex mời cô đi xã ngoại cùng ba bố con. Buổi đi chơi hôm ấy thực sự là vô cùng vui vẻ. Cô nàng càng ngày càng thích nghi với cuộc sống ở thị trấn này. Còn rất vui vẻ khi thử xiên cá ở biển cùng bà chủ nữa. Con cá mà cô bắt đã được đem đến tặng Alex. Hai người sau đó đã hẹn nhau đi chèo thuyền. Trong khung cảnh lãng mạn, họ đã tâm sự với nhau rất nhiều. Alex kể về người vợ quá cố. Khoảng thời gian đầu khi cô ấy ra đi, anh đã cố gắng không đến bất kỳ nơi nào có kỷ niệm về cô. Nhưng anh lại nghĩ rằng, nếu anh không nhớ cô ấy nữa, vậy thì trên thế gian này còn ai nhớ cô ấy nữa không? Và anh cũng nhận ra sau bao nhiêu năm đau khổ, bản thân cũng có thể mở lòng với người con gái khác, đó chính là Kitty. Cơn mưa chợt kéo đến làm họ phải kết thúc buổi chèo thuyền tuyệt vời này. Hai người chạy vào trong một quán nước trú mưa, bởi bầu không khí lãng mạn nên sau đó họ đã khiêu vũ với nhau tại quán. Đến khi hai người sắp trao cho nhau một nụ hôn đồng nàn, thì bị ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào mặt gương mặt Kết hoảng sợ khi nghe thấy còi xe cảnh sát. Sau khi biết đó là xe của Z, bạn Alex tới đón, cô nàng mới bình tĩnh lại. Khi chiếc xe dừng trước nhà Ketty, Alex không nhịn được kéo cô ra đằng sau thực hiện nụ hôn giang dở khi nãy. điểm đó vô tình mà hữu ý, cả hai người đều khó lòng mà ngủ được. Một hôm, Alex vì sự kiện bắn pháo hoa tại lễ hội nên đến cảnh cục tìm Z. Chợt anh nhìn thấy bức ảnh trên tấm áp phích truy nã rất giống Ketty, nhưng cô gái ở đây lại tên là Ezin. Vô cùng bàng hoàng, anh vội xé tờ truy nã đến hỏi bạn gái. Ketty thừa nhận người đó là cô, nhưng sự thật không như Alex nghĩ. Cô cố gắng giải thích rằng bản thân đã ngu ngốc kết hôn với người chỉ làm tổn thương mình, nhưng Alex không tin, nghĩ rằng cô đã nói dối mọi việc, thậm chí đến cả tên thật của cô, anh trước đó cũng không biết. Hai người sau đó đã không thể níu giữ mà chia tay, Kitty không còn gì vương vấn nên quyết định bỏ đi. Khi cô chuẩn bị rời khỏi thị trấn, thì lúc này Alex vội vã ngăn cô lại, bởi anh rất yêu Kitty và anh có thể đảm bảo cho sự an toàn của cô. Dù vẫn lo lắng bản thân sẽ mang lại nguy hiểm cho cha con Alex, nhưng vì tình yêu nên Kitty vẫn quyết định ở lại. Cô kể rằng mình đã trốn đến thị trấn này để thoát khỏi người chồng cảnh sát nghiện rượu và bạo lực. Họ đã xảy ra một cuộc ẩu đả gay gắt, cô đã phải nhặt con dao trên sàn, sau đó đâm vào bụng hắn để tự vệ. Ketty hy vọng bản thân sẽ thoát khỏi gã ác ma đó. Cũng vì vậy mà mỗi khi nhìn thấy cảnh sát, cô đều rất run sợ. Trong khi đó, Kevin đang bị cấp trên đình chỉ vì tạo ra các áp phích truy nã giả. Hóa ra, gã cảnh sát luôn truy tìm Ketty chính là gã chồng ác ma của cô. Vì để trả thù vợ của mình, hắn ta sẵn sàng làm mọi chuyện đáng sợ. Giờ đây, gã đã bị tạm thu súng và thẻ cảnh sát. Không chịu từ bỏ, Kevin đột nhập vào nhà hàng xóm cũ của Kitty để tìm thông tin của cô. Vô tình, gã lấy được số điện thoại của cửa hàng nơi Kitty đang làm việc. Gã vội chạy đến thị trấn, nhưng ở đây đang tổ chức diễu hành. Kevin bị chặn đường nên vô cùng bực tức, nhưng rồi cuối cùng gã trong trạng thái say xỉn cũng tìm được Kitty. Nguy hiểm hơn là gã nhìn thấy cô đang hôn Alex, điều này càng khiến Kevin cảm thấy bực tức. Tối hôm đó, Alex và Johnny bắn pháo hoa, ở nhà chỉ có Kitty và Lacey. Sau đó cô nàng đã có một giấc mơ kỳ lạ, rằng khi mình đang đứng trên bến tàu xem pháo hoa thì rô đến, Cô ấy nói với Kitty rằng hắn ta đang ở đây. Kitty giật mình thức dậy, cô nhóc Lacey vẫn đang ngủ bên cạnh. Khi cô bước ra cửa thì Kevin đột nhiên xuất hiện và yêu cầu cô quay lại với anh ta. Kitty từ chối hết sức lạnh lùng và bảo gã hãy cút khỏi đây. Khi Kevin rời đi, cô vội vàng chạy vào trong nhà đưa Lacey lên gác. Sau đó, cô liền bấm điện thoại để liên lạc với Alex nhưng không được. Lúc này thì gã điên Kevin đã quay trở lại, mang theo một bình xăng đổ xung quanh cửa hàng. Bật lửa trên tay hắn lập loè chiếu sáng. Kitty nhìn thấy vội vàng chạy tới xoa dịu chồng cũ và rút bật lửa ra cô giả vờ thông cảm và đồng ý trở về nhà cùng gã ta. Khi hắn mất cảnh giác tiến tới định hôn Ketty, cô nàng liền nhanh chóng đẩy gã xuống nước. Bỗng một tia lửa pháo hoa rơi xuống cửa hàng, bùng lên ngọn lửa từ chỗ xăng mà Kevin vừa đổ ra. Alex nhìn thấy cửa hàng đang cháy, nhanh chóng chạy về và cứu Lacey. Trong khi đó, Ketty đang cố gắng chống lại Kevin, hai người giằng co nhau một hồi lâu. Cuối cùng súng nổ đoàn một tiếng, cuộc đời của gã ác ma Kevin kết thúc từ đây. Vậy là bọn họ cũng bình yên vô sự. Ông trầm lấy nhau thầm cảm ơn ông trời. Sau vụ hỏa hoạn, Alex tìm được những bức thư do người vợ cũ viết trước khi qua đời. Họ đã chuẩn bị trước cho những sự kiện đáng nhớ, như là sinh nhật lần thứ 18 của John hay ngày cưới của Lacey. Sau đó anh cũng làm hòa với John. Rồi cô bạn John nói với Kitty rằng, đã đến lúc cô cần rời khỏi nơi đây. Kitty cảm ơn cô ấy vì đã trở thành bạn của mình. John đáp lại rằng, em xứng đáng với điều này, em thuộc về nơi đây. Sau đó Alex đến và đưa cho Kitty một bức thư. Hóa ra đó là lời nhắn của người vợ quá cố, viết cho người mà Alex sẽ yêu khi cô ra đi. Kèm theo bức thư là một tấm ảnh của cô ấy. Kết nhận ra rằng cô bạn Du chính là linh hồn người vợ cũ, giờ đã có người thay cô chăm sóc ba cha con, nên cô có thể yên tâm rời đi. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.